đó rồi các bạn cài đặt dây máy và trải nghiệm cùng mình ha rồi sau khi các bạn đã cài đặt rồi thì bây giờ mình sẽ mở ứng dụng này lên và mình test để các bạn cùng trải nghiệm với mình nha nhấn vào chữ mở nè rồi đây là giao diện của ứng dụng nha các bạn ở đây nó có rất là nhiều phần à, mình chỉ chia sẻ một cách à, là, phổ thông một cách đơn giản nhất để các bạn có thể chỉnh sửa ha còn những cái phần còn lại thì các bạn có thể à, tham khảo trải nghiệm tìm hiểu thêm nha các bạn rồi để chỉnh sửa một cái video là mình đã chuẩn bị một cái video mẫu đây nha các bạn đây đây là cái video mình đã chuẩn bị bây giờ mình sẽ ờ, chỉnh độ sắc nét của nó là vào chỗ Vinca rồi tiếp tục thì các bạn ấn vào chất lượng hình ảnh nè đây ở đây có HD Ultra HD cải thiện ảnh chân dung ở đây thì các bạn chỉ ấn vào dùm mình là Ultra HD đây rồi tiếp tục chọn là thứ ngay nè đó ở đây có ờ, hình ảnh và video các bạn có thể ờ, chỉnh sửa cái nào cũng được mình ờ, chia sẻ cho các bạn là chỉnh sửa video ha là mình sẽ nhấn vào video mình chuẩn bị nè rồi ở đây thì các bạn chọn ok các bạn đợi tí xíu để ứng dụng này nó lót nó tự điều chỉnh luôn nha các bạn rồi các bạn cũng có thể nhìn rõ nè đây đây là cái video đã được chỉnh sửa ngay các bạn còn đây là cái video gốc nè các bạn nhìn là nó nó nó có sự khác biệt liền thấy các bạn nó rất là đơn giản nha các bạn rồi ở đây thì các bạn chỉ việc là nhấn vào chữ chữ luôn đơn giản như thôi rồi ở đây thì các bạn nhấn vào chữ tiếp tục nè rồi vậy là xong nha các bạn bây giờ mình trở ra mình test hai cái video nha các bạn một cái video gốc và một cái video mới vừa chỉnh sửa đây đây là cái video gốc nè nè các bạn nhìn đi đây là cái video gốc ha rồi trở lại còn đây là cái video được chỉnh sửa nhìn rất là sắc nét rất là đẹp nha các bạn rồi ha mình à, cũng à, tạm dừng video ở đây luôn hẹn gặp lại à, tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình ha xin chào